Xin chào các bạn, hôm nay Happy Home sẽ review cho các bạn một căn nhà tại khu vực An Đà Thiết kế 3,5 tầng, cực kỳ hợp lý cho gia đình từ 3 đến 4 người Nào, hãy cùng xem chi tiết căn nhà ra sao nhé Căn nhà này có diện tích 76m2, sân cổng riêng, thoải mái để xe Vị trí tại khu vực An Đà, giao thông thuận tiện Từ đây chỉ mất vài phút di chuyển là có thể tới các trục đường chính như Nguyễn Văn Linh, Lạch Chay, Lê Hồng Phong Tiện ích xung quanh đầy đủ, bán kính 1km là trường học các cấp, chợ, siêu thị, Nhà được lắp cổng sắt sơn tĩnh điện, cửa cuốn, cửa kính, đảm bảo an ninh và sự riêng tư. Trần thạch cao, hệ thống đèn tiết kiệm điện, phòng khách và phòng bếp được chủ nhà thiết kế tại tầng 1, sẵn ổ cắm, sẵn bồn rửa, tủ bếp phong cách hiện đại. Tầng 2 và tầng 3 được thiết kế giống nhau với tổng là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, cửa sổ mỗi phòng hút gió đảm bảo thông thoáng. Phòng tắm nào cũng sẵn lavabo, bồn cầu, vòi tắm, lên tầng trên cùng, chủ nhà chia thành 3 không gian với sân phơi đằng sau, phòng thờ ở giữa và sân thượng ở phía đằng trước. Giá chào bán chỉ hơn 3 tỷ 080 triệu có thỏa thuận. Đây là mức giá tầm trung, khá hợp lý cho căn nhà 3,5 tầng đầy đủ công năng mà lại nằm trong khu vực nội thành. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc comment dưới bài viết này nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Happy Home.